mang yêu thương khát khao trong tim hàng ngày theo mưa rơi lan cầm từng đêm em nghe xót xa anh ơi có hay giữa bóng tối chết trời tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng dẫn lối bước anh về dịu em với đau gai xuống mây đã tâm nhanh mặt trời vẫn tiếng You. em em nghe xót xa anh ơi có thể ra mắt tôi trước trường tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng giờ rồi bước anh về dịu em có đau này xuống mây đang cơn nhăn mặt trời đông kia đang tươi lung linh ơn mộng khi cơn mưa vụt qua tình yêu đôi ta hát you